vậy thì đừng có nghĩ chiều cao thì đừng bi quan điều đó nha dạ, anh trai dạ. thật sự thì gặp em quen em rất là hạnh phúc rất là vui rất là hạnh phúc mong em mở lòng từ bi cho anh cơ hội để được làm chồng em tội ghê không mở lòng từ bi kìa đó mở lòng từ... tình yêu mà nó kêu mong em mở lòng từ bi bây giờ thì uh, mời em trai uh, giới thiệu về mình đi dạ xin chào mc quần linh và chị hồng quân và bạn gái bên kia và chị khán giả chào em em à, tên là nguyễn an thông 30 tuổi đang sinh sống làm việc tại tân bình chuyên nghề chế tạo ráp ráp đồ gia dụng inox cao cấp thông là quê ở đâu dạ quê em ở bình định ạ bình rồi, định mình giới thiệu đi nào chào chị hồng vân chào à, anh quyền linh chào à, bạn nam em tên là võ nguyệt ái 30 tuổi đến từ bình định hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Wow, hai bạn cùng quê với nhau cùng ha. Quê Bình Định. Cùng Anh tuổi cũng luôn. Bình Định luôn. Cái gì? À, mình cũng Bình Định đó Vân à. Ủa sao Linh nói Linh ở Tiền Giang? Mình quê mình Tiền Giang, quê vợ Bình Định. Lạ thiệt. Ở huyện nào vậy Thông? Em ở huyện Tuy Phước Tuy Phước còn bạn gái huyện nào? Dạ em ở huyện Phù Cát Mà hai bạn thấy đồng hương vậy là hai bạn thấy phấn khởi không? Dạ có Có phấn khởi chút không không? Dạ Rồi vậy giờ mình mạnh dạn mình nói cái à, ưu điểm và nhược điểm của mình đi ưu điểm của em á là biết nấu ăn ừ. à, biết chăm sóc cho à, gia đình vui vẻ hòa đồng nhược còn điểm. À, nhược điểm á à, em hơi nhút nhát thiếu à, tự tin à, trước à, đám đông thiếu tự tin hả <laughs> tại nhát quá đó đúng không dạ rồi xin mời à, bạn trai dạ em cũng giống như bên bên kia thì tính tình của em rất à, hiền siêu năng hột bát mà cũng rụt rè trước đám đông trong công việc cái sự cầu tiến mình làm không phải xong mới nghỉ à đó là tinh thần mình làm xong mình mới nghỉ dạ chứ không phải là làm xong việc là nghỉ dạ. đúng không pha thông à, được mấy mối tình rồi dạ em được ừ, hai mối tình mối tình à, dài nhất là bao lâu dài nhất là hai năm không cách địa lý rồi chia tay à. mối tình thứ hai cũng như vậy luôn ạ à. cũng hai năm luôn dạ coi như là à, do địa lý mà xa nhau đó hả em dạ ờ rồi còn mình thì sao mấy mối tình được cưng tình duyên của em á thì à, giống như cái câu mà theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo á thích tỏ tình nhưng mà à, à bạn chỉ coi là em gái thôi ờ. và tới bây giờ thì à, tụi em vẫn là bạn vậy đó hả dạ có nghĩa là em chưa có một mối tình chính thức nào luôn dạ có nắm tay nắm chân gì chưa uhm, dạ có nắm tay nắm chân chứ chưa à. làm gì hết chưa làm gì hết chưa hung <laughs> có dạ. hung chưa dạ chưa chưa luôn dạ tinh khôi luôn dạ trời ơi 30 năm gìn giữ bên chị đây đi ta hai mối tình ta cũng đâu có hung gì đâu có không bên đây có hung chưa ai biết dạ, có nắm tay có nắm dạ, tay mà có hung chưa dạ có luôn có luôn vậy. bên đây người ta 30 năm ta gìn giữ cho em thôi đó dạ, ha? dạ Cảm ơn. cảm ơn em muốn một người yêu lý tưởng của em như thế nào em muốn người yêu lý tưởng của em là biết nấu ăn chủ thể là được rồi em bình thường thôi ạ à, chứ không có đòi hỏi gì cái nhan sắc thì ờ. nó nhiều ừ. mà em thấy là bây giờ bạn bạn nữ ờ, chưa yêu ai bây giờ nếu như có yêu ngày hôm nay tụi em bấm nút thì em là tình yêu đầu tiên đầu đời của bạn em Mối có áp lực không đầu. có áp lực đó <laughs> rồi làm hỏi đàn trai người ta rung hết trơn cho tôi thiệt mà đó sự thật mà ừ. dạ anh bình định gái bình định ha em không thích điều gì đàn ông em không thích nhất là nhậu nhẹt ờ, hút thuốc có nhậu nhẹt hút thuốc không em ít nhậu mà có hút thuốc hút thuốc nhiều không ít nếu bạn gái yêu cầu bỏ là phải bỏ được không dạ được được rồi xong rồi em muốn một mẫu người lý tưởng như thế nào chín chắn trưởng thành chân thành uh, cao hơn hoặc bằng em chắc không nổi đâu phải không mình nhiêu cưng mình năm lăm à năm lăm một mét năm lăm hả ừ. ở bên đây tám mét sáu lăm tôi không cao nhưng nhiều người phải ngước nhìn hoặc có thể nhìn xuống <laughs> cũng thấy không sao giờ mang giày lên là được thôi nhiều những cái cặp mà hollywood luôn á ừ, nổi tiếng luôn đúng đó, rồi. mà cái chuyện chiều cao không là không vấn đề là gì, gì luôn. cả thôi về chút cặp và tính nha đúng anh vậy. nghĩ giờ cao quan trọng yêu đúng khi tình yêu nó đã có rồi là cao thấp mập lùn mang cái đen xấu quắc cũng không sao đúng rồi chỉ có yêu là được à yêu và phải người đó có duyên đúng, đúng rồi cái duyên, duyên dáng là cái quan trọng lắm ừ. em đi với ai nào dạ hôm nay em đi với lại à, cậu mợ và anh chị mời đại diện dạ, dạ. gia đình ạ à. Dạ xin chào à, hai MC dễ thương Hồng Vân và Quyền Linh. Dạ. Chào à, đại diện binh đàn trai. Tôi là cậu ruột của à, cháu Ái. À, xin chào. Dạ, xin cháu ở Bình Định mà cháu ở huyện Phú Tuy Phước thì chú vào đây được bao lâu rồi? Con vào đây cũng 10 năm rồi ạ. Cho mình hỏi luôn là mình đã có an cư chưa? Đang ý định là an cư ạ. À. Là là là rõ hơn là mình đã có cái nhà dạ, ở chưa? hay chưa đó, hay là mình vẫn còn ở trọ ở ừ, thuê? Dạ trong thành phố thì con vẫn còn ở trọ thì cậu cũng là con trai bình định thì cậu biết trai bình định rất là chấp phát và cũng chịu khó cháu vô đây cháu làm cái nghề cây khí là nó, nó cụ thể hơn được không cháu con chuyên về làm thêm món vẽ chút thực hiện vẽ đó, à, thực hiện bản vẽ hiện vậy đó ừ. hiện tại đang làm cho công ty hay là làm chuyên đơn? dạ con làm ở công ty inox sài gòn cậu chỉ nói với với ái thế này con lên đây là đã gọi là mình mạnh dạng đi tìm hạnh phúc cho mình cứ tìm hiểu và cầu mong rằng là con hôm nay sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình cái chuyện mình mình nói là hình thức thì nó không quan trọng đâu khi thành vợ thành chồng rồi cái cái cái cái, cái tính nết với nhau cái ăn ở với nhau mới là quan trọng để mà tồn tại lâu dài được à, miễn sao là hai cháu thấy à, mình à, có cảm xúc với nhau à, và tìm hiểu được nhau và mong rằng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội dạ. rồi, cảm ơn Hay cậu quá. cậu uh, hỏi giùm cháu rất là nhiều cậu là người lo cho cháu nó hỏi hết rồi ha dạ. coi như bên đây đàn gái cũng hiểu kỹ rồi ha ừ. rồi em trai đi với ai em đi với chị gái ạ chị ruột hả dạ. chào chị hồng Giang anh quyền linh em rồi. tên là trúc chị gái của thông em nghe nói chuyện chị nhớ tới giờ anh quyền linh quá <laughs> giống quá trời quá đất dạ thế nãy giờ em thấy à, nói chuyện thì em thấy em gái này cũng dễ thương nói chuyện thì thấy cũng rất là mến còn phần về em của em thì nó rất là siêng năng cần cù chăm chỉ làm việc lắm Ừ. nhiều khi đám tiệc rồi đi nhậu là uống hai ba lon thôi chứ không có say xỉn như người ta cũng rất là mong chương trình uh, cho cơ hội cho hai em uh, tìm hiểu và đến với nhau tiếng hôn nhân rồi. rồi cảm ơn bây giờ anh hỏi thêm một cái uh, à, chỗ nhà trai nữa nè cho nhà gái rõ luôn em uh, công việc em ổn định như thế em có nghĩ rằng uh, một ngày đó em phát triển nhiều hơn rồi nhà cửa rồi có hướng gì sắp tới không Sài Gòn thì lúc trước thì con cũng có mua căn ở Sài Gòn ừ. nhưng mà trục trặc về giấy tờ cho nên con không không có mua nữa cho nên con mới gửi tiền mẹ mới giờ mới chuẩn bị em bây giờ à, em là công nhân hay là thợ hay là có khi nào em nghĩ em là thầy rồi em mở trường dạy đào tạo thêm nhân viên để có thêm kinh phí không dạ có em là chuyên về đào tạo thợ thợ hàng à đào tạo luôn hả dạ. Ủa, vậy là ngon rồi vậy là cũng có cơ hội thực ra cũng không cần phải làm thầy mà làm chủ luôn á công nhân khác thợ khác mà bây giờ đây là thầy nữa rồi thì cơ hội phát triển sẽ có nếu như có ừ. sự hỗ trợ vậy cậu yên tâm chưa à rồi thôi mở rào đi mở rào Vấn là hai bạn thôi mình phải làm rõ chuyện này mình cũng bình định mà ôi nhận vơ dân tiền giang cứ nhận bình định hoài mai mốt mời về ăn bánh hỏi lòng heo nha rồi bắt đầu đi em trai em cứ đứng im đi còn thế giới để anh lo cho để lo thấy chưa em khiến anh chết mê trông cứ như búp bê này tự nhiên lai đến đứng kế chặt tim của tình ta tái tê đã có ai đi lanh quanh trong con tim của em ấy chưa hỡi em nhà anh ti la nhà thuê thêm em mơ cũng không vấn đề anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi anh theo em về nhà gặp mặt hai bác Chẳng có ai hiểu nhau hơn ai ta Nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu hơn ý, ý anh kết em rồi em <laughs> thích anh không em cảm ơn em trong quà tặng em đây tình yêu màu hồng bó hoa này tượng trưng cho tình cảm của anh một sự đồng thấm và sự trung thủy của anh rất là nhiều trong đây có cái xoan nữa mong em luôn mỉm cười thật tươi trong cuộc sống dạ cảm ơn Trời, anh mong ừ. nhận tặng anh à, là một bình nước con người mình là nước là rất là quan trọng nên là em cũng khi mà anh sử dụng nó thì anh cũng coi như em là một phần quan trọng của anh chỉ mới làm được sống rồi bình nước hả con dạ. dạ cảm ơn em mong em gạt bỏ rào cản gì chiều cao muốn làm <laughs> như vậy dạ anh không sẽ làm được trời ơi cái gì vậy bên nhà trai ông thì thầm không kìa lính làm gì vậy thì thầm dạ. không hả nè còn đem này tặng hay gì đem theo là làm gì tặng tạ. luôn tạ để tặng hả dạ không chứ đem theo làm gì tạ này tuy rằng á bé con nhưng mà rất là sách thơ thao rất là năng động rất là mạnh mẽ để anh tập bài tạ tay giam um, xem cho coi chuột mọi ngày mới gạt bỏ cái rào cản về chiều cao thì cho anh cơ hội ok thôi tặng bạn gái cái cái cái, cái tạ luôn đi <laughs> trời tưởng không anh tặng mà gái cái tạ chứ em có có ngại gì yêu một người thấp nghe không về chiều cao thì uh, em nghĩ là không thành vấn đề con gái á uh, một tháng thì có vài ngày ẩm ương lắm uh, mấy ngày đó là đó. không có muốn làm gì hết á anh có sẵn sàng vui được, vẻ được, những được. người đó thực ra tâm lý của người con gái thì anh cũng nghĩ cũng rất là rõ nấu cơm mì lâu nhà làm hết luôn cho em luôn cũng được nữa miễn làm vui là được miễn khỏe là được rồi được á anh có muốn hỏi em gì không anh chỉ sợ là em không tiếp nhận anh chiều cao thôi còn những vấn đề khác thì anh có thể ờ, lo hết như thế làm hết anh có thể suy nghĩ nhiều thứ để nó cao hơn cái chiều cao của anh rất là nhiều dạ câu thì hay câu thì quá hay đó dạ anh ờ, ờ, anh đừng có ngại nữa nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra <laughs> trời kinh quá không sao em sẽ bỏ giày ra Đúng thì rồi. Ờ, sẽ bỏ ờ, giày ra hai đứa đứng kế bên coi sẽ Chưa chắc nhau. ai cao hơn ai ờ, cô bé này ờ, hay lắm đó nha rồi đứng kế bên đi nào đâu hai đứa đứng đo cái bên coi trời ơi đâu quá trời ơi vậy thì đừng có nghĩ chiều cao thì đừng bi quan điều đó nha dạ, anh trai dạ. thật sự thì gặp em của anh em rất là hạnh phúc rất là vui rất là hạnh phúc mong em mở lòng từ bi cho anh cơ hội để được làm chồng em tội ghê không mở lòng từ bi kìa đó mở Trời lòng ơi. tình yêu mà nó kêu mong em mở lòng từ bi Đây, ngồi ghế đi với em được rồi đó ơi bây giờ người ta để tay nút bấm đi tay, bên tay trái cho bạn trai hãy nhắm mắt lại kiểm tra một lần nữa xem thật sự con tim mình có rung động chưa và nhớ khi chúng ta bấm nút chúng phải thật sự có trách nhiệm với lời nói từ nãy giờ à bắt đầu nè một hai ba hết thời gian à, cặp. cạch chúc mừng hãy nắm tay nhau tôi thật sự nể bạn gái cho nó để em bỏ dép ra bỏ giày ra quá trời hay luôn. đây là một trong những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là một cái kết rất là đẹp xin phép cầu mợ đại diện gia đình ừ. cho phép cầu mợ cho con được chính thức được quen em mà rồi. đó cậu mợ gật xin đầu phép, rồi xin phép cậu mở cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em em là origin luôn á xin phép chưa gật đầu rồi Đâu gật, gật đầu rồi gật rồi gật làm rồi. mình quay sao không cho phép làm nhỏ rồi mà ông cũng giật mình luôn thật sự cô thấy gật mình rồi ha anh xin lỗi nha phải làm đi <laughs> trời ơi không lại ta không lại ta dạ để sau vậy không sao đâu làm đi không đi nhắm mắt lại cho đúng rồi đấy thưa quý vị rằng những cái nụ hôn nhẹ nhàng trên má ấy nó tạo nên biết bao nhiêu cuộc tình duyên trên sân khấu bạn của hò này chúc hai bạn hạnh phúc nha rồi nhớ đám cưới đãi tôi món bánh hỏi lông heo ông ra ông ngon ra bình định luôn được đúng không ừ gần sát bên nhà mà thì đó nhà thì ở ngay ngã ba phú tài á à